Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem giới hạn và đối tượng viết thư của mình như thế nào. Đề bài yêu cầu con viết thư cho ai? Đề bài yêu cầu con viết cho một bạn thuộc miền khác với miền mà con đang ở. Thực chất, đây chỉ giúp các con thực hành trong chủ điểm của phần luyện từ và câu, đó là chủ điểm Bắc, Trung, Nam. Vì thế, có một gợi ý để con tìm hiểu được đối tượng mà con viết thư. Con sẽ xác định rõ viết thư cho bạn nào. Vì thế con cần phải tìm hiểu xem bạn ý tên là gì, ở tỉnh nào, ở miền nào. Mà nếu con không có bạn như vậy thì con có thể viết thư cho bạn mà mình biết qua báo. Con có thể lựa chọn một tờ báo mà các con có Ví dụ báo phù hợp với lứa tuổi của con như báo chăm học, báo nhi đồng, các ờ, mẩu chuyện trong báo học trò cười hay là báo mặt trời nhỏ đều có tên, có địa chỉ trường học hoặc địa chỉ nhà riêng của các bạn. Con có thể lựa chọn địa chỉ này, đây là những tên những bạn và địa chỉ tin cậy đã được báo kiểm duyệt, vì thế con yên tâm để giao lưu với các bạn. Thứ hai, con có thể thực hành cách viết thư và qua đó chúng ta cũng mở rộng giao lưu với các bạn nhỏ khắp miền của đất nước. Ngoài ra, con cũng có thể lựa chọn tên để thực hành viết thư nhưng không nhất thiết phải gửi cho các bạn. Đây sẽ là một bước đệm nhỏ để các con luyện tập phần viết thư. Sau này, biết đâu con có thể tham gia những cuộc thi lớn có tầm vóc quốc tế như viết thư UPU chẳng hạn. Bây giờ, chúng mình sẽ bắt đầu từ bước nhỏ đó là tập viết thư đã nhé